Hello, à, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đất Hảo Địa Phát à, Hôm nay với một câu hỏi của các anh chị khán giả thì à, tài chính tầm độ 6 tỷ rưỡi 7 tỷ thì à, mua nhà ở đâu? Mua nhà ở quận à, Tân Phú, quận à, à, Bình Tân hay là ở đâu? Là nhu cầu thì anh chị làm ở bên à, khu à, Phú Nhuận Đấy, thì muốn đi lại về trung tâm gần sát cho nó tiện ích rồi đấy thì à, hiện tại thì à, các à, khu vực thị trường như là quận Tân Phú thì anh chị hồi xưa đấy tầm độ à, hai năm về trước thì nó như là một vùng ven nhưng bây giờ nó là thực sự là như một cái khu trung tâm thành phố rồi đó từ quận Tân Phú nếu anh chị mua thì để di cư để công việc và con cái thì đi về bên Tân Bình nè quận 10 hay là bên Phú Nhuận gì đó quận 3 rồi các khu trung tâm nó rất là tiện nó rất là gần mà bây giờ thì trong thời gian điểm năm nay á thì cái thị trường nó đang lên rất là nhiều cái giá nhà đất khu vực quận Tân Phú quận Bình Tân và cả ờ, xung quanh các khu vực mà trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đã lên tầm độ là từ 25 phần trăm anh chị 25 đến 30 phần trăm rất là cao bởi vậy thì ờ, bây giờ là cũng có rất là nhiều khách hàng anh chị là tài chính tầm độ 6 tỷ rưỡi 7 tỷ thì muốn hội hảo là tầm tài chính đó thì anh chị sẽ mua được nhà ở đâu tại khu vực à, ở đâu thì à, với cái tài chính mà độ à, tầm 7 tỷ đi cho là 7 tỷ nha anh chị Đấy, cao hơn cao cao nhất ngưỡng đi là 7 tỷ đi thì à, để mua một cái nhà ở quận Tân Phú ấy nếu mà được à, bên à, dường lài Tân Phú đi thì bây giờ đó thì thật sự luôn với anh chị dường lài này khu vực à, Tân Thành này Tân Sơn Nhì thì giá nó rất là cao bên đó giờ nếu mà nếu mà tính cái giá trị nhà mình đó thì tầm à, ngắt ngưỡng là từ 100 à, đến 120 hiểm xe hơi lên một mét vuông rồi anh chị giá rất là cao mà trong khi là không có nhà bán luôn hãy là như vậy à, tầm độ à, 4 tháng trước thì Hảo có bán một căn ở bên khu vực là đường à, Vườn Lai Vườn Lai anh chị là thông hẻm thì hẻm cục mà sát sát mặt tiền thì à, thông thông ra đường à, Lê Văn Phan rồi bên à, Phú Thọ đấy thì căn đó thì có diện tích là ngang 4 dài 12 công nhận đủ nhà một trệt hai lầu sân thượng nhà là mới xây 2 năm thôi là thiết kế rất công năng mới đẹp à, với cái diện tích đó thì có rất là công năng vị trí thì à, hiểm xe hơi thoải mái xe hơi vào nhà vẫn được nhưng à, nếu mà xe hơi vào nhà thì nó chặt chọi không nó khó thì căn đó thì à, chủ người ta được đó là bán đó là 7 tỷ 2 rồi đó là với một căn nhà đẹp còn thị trường bây giờ thật sự rất là hiếm rất là ít luôn anh chị thị trường bên à, Tân Phú giờ nếu mà tầm độ à, 7 tỷ đi thì anh chị có thể mua được một căn nhà tầm độ là à, 50 mét vuông đấy hiểm à, xe hơi nhà một trệt hai lầu hoặc là tùy cái vị trí anh chị nếu vị trí nó nó đẹp đẽ thì à, nó gần mặt tiền hoặc là nó hiểm xe hơi thông này kia thì nó nhà nó có thể là một trệt và một lầu thôi hoặc là những nhà cấp 4 mà có vị trí đẹp thì à, nằm trong tầm giá như vậy thành thử ra là Hảo cũng xin giới thiệu với anh chị luôn là nếu mà anh chị có nhu cầu ấy tài chính mà tầm 6 uh, à, tỷ rưỡi đến 7 tỷ thì uh, thay vì anh chị mua một cái nhà bên uh, khu vực quận uh, Tân Bình hay là Tân Phú thì rất là chặt hẹp có nghĩa là diện tích nó cũng rất là nhỏ anh chị với nhu cầu bởi vì tài chính mà anh chị tầm độ 7 tỷ đi thì chắc chắn là Hảo chắc chắn luôn là anh chị phải nhất định là mình phải tìm một cái vị trí là hẻm xe hơi rồi để xe hơi vào nhà hoặc là có xe hơi đi ra vô rất là tiện nó thoáng chứ còn mà tầm độ tài chính 7 tỷ mà anh chị mà để muốn một cái diện tích rộng rãi mà bỏ qua một cái nhu cầu xe hơi thì rất là đáng tiếc đấy thành thử ra là với cái tài chính mà tầm 6 tỷ rưỡi 7 tỷ thì anh chị nên hướng ra cái khu vực mà bên à, à, quận 12 khu à, Nguyễn Nhân Quá hay là cái khu mà bên à, à, Trường Chinh anh chị rồi Phan Nhân Hớn rồi đấy bởi vì à, khu vực đó thì anh chị về bên à, trung tâm anh chị về bên Tân Phú với lại Tân Bình nó rất là gần một trục thẳng Trường Chinh anh chị chạy thẳng về tầm độ một cây số hơn thôi hai km thôi là đã về đó rồi thì anh chị đi trung tâm đi làm rồi nó rất là tiện ích nó rất là gần chứ không có xa mà trong khi là nhà cửa đấy mình mua nó có rộng rãi hơn và vị trí à, hiểm nó rất là rộng rãi rất là tiện ích thay vì anh chị cứ chen chúc vào trong khu vực quận Tân Phú hay là quận Tân Bình Tân Bình thì bây giờ tầm độ 7 tỷ thì chắc chắn luôn anh chị mua một cái nhà mình ở không thoải mái đâu rất là nhỏ mà nhà thì về phải sửa sang và phải phải phải à, gọi là là cái cái, cái chi phí để chị sửa sang và sang sửa trong đó rất là nhiều ấy thì um, hiện tại thì bên à, khu vực mà đường Trường Chinh anh chị Trường Chinh ngay cầu Tham Lương anh chị chạy thẳng xuống dưới một tí mà cái đoạn à, à về bên bên bên khu quốc lộ 22 á thì à, có một cái căn nhà bên đó thì chủ gửi cho Hảo là căn nhà đó là diện tích đó là ngang à, mét rưỡi dài 19 nhà thì một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn trên đó thì hiện tại nhà mình nó là có à, tới là 7 phòng ngủ 7 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh hết 7 nhà vệ sinh riêng biệt và một cái nhà vệ sinh là ở dưới cái tầng trệt đó anh chị thì căn này là cô chủ hiện tại hai vợ chồng đang ở với một đứa cháu và hiện tại là đang có giấy phê giấy để, để định cư đi nước ngoài ấy. thành thử là đang à, phải bán phải bán đi ờ, đi qua đó cùng con cái và cái nhà này thì à, chị chủ là cô chủ là mới xây ở thôi thành thử là rất là kiên cố luôn chị và tất cả cái hệ thống á, cửa nè cửa nè tủ nè là toàn là gỗ hết của của cam xe đấy gọi là rất rất rất là đã luôn anh chị nhà là hảo vào thì chị chủ nhờ hảo qua quay thì à, hảo vào nhà là hảo mê luôn nhà rất là đẹp luôn diện tích mà anh chị thấy đi tầm độ mà ờ, bốn mét rưỡi đi 4 mét rưỡi dài 19 vuông vức nha thì nó lộ giới vào tầm độ 2 à, mét nữa thì còn lại 4 mét rưỡi dài 17 xây full luôn mà hoàn công đủ luôn anh chị nhà xây à, rất là kiên cố cái hệ thống dầm cột này kia rồi kết cấu rất là kiên cố luôn không nứt không thấm cái gì cả và nhà thiết kế rất là đẹp rất là thoáng à, trong khi là hẻm thì hẻm xe hơi 5 mét thông luôn xe hơi vào nhà được anh chị hẻm xe hơi thì à, thông qua đường sông hành từ trường chinh qua sông hành và đặc biệt cái khu vực này á mà trường chinh anh chị giá trị tiềm năng rất là lớn Thảo chia sẻ thật sự với anh chị luôn anh chị là hãy nhìn vào một cái gọi là cái cái cái cái cái, cái tảng băng trôi cái tảng băng chìm ở dưới đó chứ đừng có nhìn cái bề nổi ở trên tại vì sao cái khu vực trường chinh nó là một cái tiến trục lớn và nó kết nối từ cái khu vực trung tâm thành phố trung tâm thành phố từ uh, quận 3 quận 1 ấy nó đi về xuống quận 12 và tương lai là bên Củ Chi và Hóc Môn nếu mà Hóc Môn lên quận hay là bên uh, Củ Chi, thành phố Củ Chi thì đây là một tuyến trục chính tương lai và tiềm năng cực kỳ lớn luôn thì à, với cái cái cái vị vị thế của nhà mình anh chị hẻm xe hơi Nam mét một trục thẳng đi ra đường Trường Chinh và thông qua bên sông Hành thì con hẻm này chắc chắn là nó sẽ là một cái trục tiến mở rộng tương lai thì à, lộ giới thì đã có rồi còn vấn đề mở ra thì à, chưa anh chị nhưng chắc chắn họ chắc chắn luôn là khẳng định bên chị luôn khu vực này là rất có tiềm năng giá trị tương lai rất là cao anh chị thấy đấy thì bây giờ cái tuyến mà metro 2 anh chị là cái tuyến Bến Thành kết nối qua cầu Tham Lương ấy là một cái tuyến ờ, tuyến tuyến tàu mà ờ, metro đấy để là giảm tải cái cái lưu lượng mà kẹt xe xe máy á, thì nếu một cái tuyến nó hình thành thì trong tương lai á, thì cái giá trị bất động sản khu vực này tăng rất là lớn thì tuyến đó thì nó sẽ giảm tải được cái lượng mà người ờ, đi qua lại lên xuống rất là nhiều anh chị ví dụ như là giờ anh chị thấy đi cái tuyến đường trường trên Âu Cơ thì anh chị đi đi làm ấy cái tầm giờ cao điểm đi buổi sáng anh chị mà đi thì tầm độ sáu rưỡi hay là là bảy giờ trời ơi nó kẹt xe là khủng khiếp luôn hai chiều đi về ấy chiều hảo hảo thì hảo làm bên uh, Tân Phú hảo đi về bên uh, quận 12 thì trời ơi thì phải khỏi nói luôn đi trục đường mà qua bên ngã ba mũi tàu ấy là kẹt xe khủng khiếp luôn là chị thấy đấy mà bây giờ cái tuyến đường nữa giờ nếu mà có thật sự có có mở rộng ra nữa thì cũng không có quy đất để mở rộng có mở rộng đi chăng nữa thì cái lưu lượng xe nó quá đông và nó phải kẹt xe thôi thành thử ra là mới ờ, đề xuất và hiện tại là đang ờ, giải phóng mặt bằng đoạn cách mạng tháng 8 xuống đường chinh là để ờ, đền bù giải tỏa và làm một cái tuyến là gọi là metro 2 á và để giải tỏa cái lượng kẹt xe đó thì họ thấy là tiềm lai tiềm cái tiềm năng tương lai của nó thì nó rất là cao anh chị giá trị tương lai rất là lớn kết nối về bên khu vực phía bắc Sài Gòn Củ Chi Hóc Môn đó là một cái điều lợi thế rất là lớn khi anh chị nếu anh chị mà tầm tài chính mà à, 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ thay vì anh chị mua một căn nhà ở bên à, khu vực à, à, quận à, Tân Bình đi thì nó cũng Tân Bình thì bây giờ là rất là chua rồi rất là hiếm rồi Tân Phú thì cũng rất là chặt hẹp hay là bên khu vực à, phường 15 Tân Bình thì cũng có cũng có nhưng mà chắc chắn là vị thế nó cũng không có có đẹp bằng cái căn này căn này chỉ với là giá là 6 tỷ 7 thôi là trước là hai vợ chồng của chủ là chào có giá là 7 tỷ 2 giá thị bã đi hai này gọi là cái giá tương xứng với cái thị trường thực tại và cũng hơi hơi nhỉnh một tí thôi thì bây giờ thì à, à cái à, có giấy à, để đi nước ngoài nên là cũng cần gấp bán nên là giảm chào còn lại 6 tỷ bảy giá thì à, cực kỳ tốt luôn anh chị nhà thì à, hai vợ chồng anh chị à, thì ở rất là là, là ít người thì à, hai vợ chồng ở thôi thì ở cái phần à, sinh hoạt phần bếp nấu ăn phía dưới phòng khách thôi còn cái một phòng phía trên đó là hai vợ chồng ở cùng một đứa, đứa cháu còn lại à, tất cả à, 6 phòng kia là đều cho thuê hết một phòng thì hiện tại đang cho thuê là 7 đến 8 triệu một tháng đó thì cái giá trị rất là cao đặc biệt là cô chủ à, nhà mình đó là người có địa vị và của à, à kiểu như là cũng có theo Phật giáo anh chị là trên đó có trên cái tầng thượng thì có có thờ Phật này kia nữa có thờ mẹ Quan Âm thì à, khách khách mà khách thuê cô chủ là đa số là à, người dân à, người làm văn phòng rồi nói chung là khách viết không anh chị khách viết thôi thì à, có nghĩa là một tháng là trả 70 triệu có tháng người ta trả hơn bình thường không không, không có vấn đề cái chuyện nhưng mà gọi là tiền thuê này kia đó thì cái căn nhà này mà để anh chị mua về anh chị ở thì gọi là rất là là tuyệt vời luôn nhà người ta chủ người ta xây là anh chị mê luôn anh chị không không không có có nước nào mà chê vào đâu được luôn hiểm xe hơi một trục thẳng anh chị tính coi tầm à, ngang à, bốn mét rưỡi đi 4 mét rưỡi dài 19 86 mét vuông mà giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi đó mà trong khi chưa tính cái gì cái nhà nữa cái nhà đó mà anh thật sự anh chị mà để tầm bây giờ tầm mà độ 2 à, tỷ rưỡi bây giờ chắc chắn anh chị không thấy cách nào mà anh chị à, xây được căn nhà mà đẹp như vậy luôn ấy cái nhà và kết cấu rất là kiên cố như vậy đây thành thử là là anh chị nếu mà anh chị có ờ, tầm tài chính mà 6 đến 7 tỷ á mà đang tìm nhà đang muốn mua nhà ở khu vực quận Tân Phú quận à, Tân Bình thì thay vì là anh chị mua hai khu vực đó thì hãy hướng về bên khu vực bên à, quận 12 à, giáp giáp bên Tân Bình và Tân Phú ví dụ như là cái đoạn Phan Văn Hớn nè Nguyễn Nhân Quá nè ở bên đó là về rất là gần một trục chính mà anh chị chạy thẳng về rất là gần anh chị mà đi xe hơi nữa là quá tiện luôn như đâu tầm giá nó tầm 6 tỷ 7 tìm đâu ra một căn nhà như vậy thì à, họ có quay lại căn nhà đó họ có quay lại một căn nhà à, để anh chị xem thì à, có video quay lại hết rõ ràng cái nhà là cô chủ hôm bữa à, à bảo hảo qua quay đấy nhờ ở qua quay để à, truyền thông đến à, tất cả anh chị nếu anh chị nào mà có nhu cầu mình tìm để mình mua mình ở thì à, không nghĩ là nên cân nhắc để xem căn này không nên bỏ qua căn này vì giá rất là tốt giá rất là tốt so với thị trường luôn anh chị đấy là như vậy còn à, tiếp theo một cái, cái, cái câu hỏi là của một anh chị à, của chị Ân thì có hỏi hỏi là cái vấn đề đây coi à, chị có tài chính là à, 3 tỷ rưỡi thì muốn nhà tìm nhà ở quận Tân Phú 3 <clears throat> tỷ rưỡi anh chị 3 tỷ rưỡi mà để tìm nhà ở quận Tân Phú à, hẻm xe hơi hẻm xe hơi ha vậy thì cũng hơi khó không phải là khó mà là, là không có thị trường nó không có đó đây đi, đi gì dân ơi thị trường không có à, nếu mà tầm cái thời điểm năm à, năm ngoái anh chị năm 2020 đi thì à, tầm độ đầu năm nha đầu năm với tài chính của anh chị đó mà tầm độ 3 tỷ rưỡi đi thì Hảo khẳng định bên chị luôn anh chị có thể mua được một căn nhà à, hẻm độ 4 mét hiểm xe hơi nha à, hẻm xe hơi không thông nhà tầm diện tích là ngang 4 dài 10 40 mét vuông nhà một trệt một lầu Đấy, vào ở ngay mới đẹp ở ngay đó là tầm cái thời điểm mà cái thời điểm đầu năm 2020 còn với cái thời điểm hiện tại của năm 2021 thì à, Thảo khẳng định với anh chị luôn nếu mà anh chị tầm tài chính 3 tỷ rưỡi á mà để tìm hẻm xe hơi Bình Quận Tân Phú thì nên là là không không nên đi tìm nữa để cho mất thời gian bởi vì à, cái thị trường khu vực nó không có anh chị à để một cái nhà pháp lý chuẩn thì không có được nên anh chị cứ đi tìm thì mình lại tốn thời gian của mình đấy thay vì thời gian để mình xác định một cái khu vực khác mình tìm một cái nhà khác nó lý tưởng nó là hợp lý nó phù hợp để mình có một căn nhà ưng ý và mình có thời gian để mình làm cái công việc cái chuyện khác thì nó hợp lý hơn là như vậy bởi vì cái thị trường quận Tân Phú á hiện sơ bây giờ khu vực nó thì à, nó phải tầm độ là 120 rồi đấy 120 triệu trên mét vuông tùy cái vị trí và tùy khu vực ví dụ như những khu vực bên phường Tân Thành đi Tân Thành bây giờ không có nhà bán Tân Thành nè Tân Sinh Nhì nè thật sự rất là hiếm nhà bán luôn chị giờ mấy cái khu mà giờ chỉ còn là Phú Thọ Hòa Phú Thọ Hòa thì Tân rồi đấy rồi à, những cái khu mà tân quý thì à, hiện tại là những cái khu này nó nó, nó ít xô hơn anh chị thì cái lượng nhà bây giờ hiện tại nó đang giao dịch rất là nhiều bên khu vực này còn cái tài chính mà tầm 3 tỷ rưỡi thì chắc chắn luôn để anh chị à, tìm một cái, cái nhà bên quận Tân Phú về anh chị nhiều khi là anh chị sẽ bị thất vọng ấy thất vọng rất là nhiều ấy thay vì nếu à, anh chị tầm độ 3 tỷ rưỡi mua nhà Tân Phú thì anh chị có thể hướng về bên à, anh nếu mà anh chị đi làm bên chị ăn chị làm ở bên gần gần về hướng quận 11 ấy thì anh chị có thể chị có thể mua là bên khu vực là Lê Văn Quế à, Lê Văn Quế hay là bên à, ấp chiến lược rồi đấy ấp chiến lược thì sẽ có những cái nhà mới đẹp hơn rất là nhiều hoặc là bên à, Hương Lộ 2 những khu vực bên đó thì anh chị chị về giáp An Phú mà về về cũng rất là gần à, mà tầm nếu mà thị trường bây giờ nha tầm 3 à, tỷ rưỡi thì anh chị mua mà để hẻm xe hơi bên à, khu vực à, Lê Văn Quế là cũng là không có luôn ấy không có luôn ấy chứ không phải là ấy đâu Lê Văn Quế ví dụ như cái thị trường năm ngoái á khách vào là tầm độ ba tỷ rưỡi đi là cứ ờ, vòng vòng bên Tân Phú không à mà trong khi là cứ ờ, họ cũng chia sẻ là anh chị hướng về cái khu ờ, Lê Văn Quế đi ngay từ vùng xã đấy thì à, về bên Tân Phú nó cũng rất là gần rất là tiện mà bên đó thì cái tiền tiềm năng tương lai nó cũng cao mà đa số là rất là nhiều khách hàng người ta chê anh chị người ta cứ ngại là kêu ôi trời ơi Lê Văn Quế gì đâu có đó nó xa lắm em ơi kẹt xe dữ lắm em ơi rồi à, trời ơi chỗ đó là ừ, mưa nước ngập và tùm lum hết trơn à xe của ở ờ, thôi em ơi là dân quê khu đó mắc an ninh an ninh rất là ờ, trời ơi toàn là cướp giật em ơi chị không mua bên đó đâu ấy anh chị thấy không bây giờ chỉ trong vòng một năm thôi thì khu vực Lê Dân Quế ngã tư bốn xã bây giờ anh chị thấy không nó là bây giờ tầm độ 4 tỷ anh chị để mà 4 à, tỷ anh chị tìm 40 mét vuông hẻm sẽ hơi ờ, hơi bị chua luôn không có luôn ấy nên là thị trường bây giờ nó lên rất là dữ nên hảo khuyến khích anh chị là à, trong cái thời gian mình tìm nhà đấy mình cảm giác là anh chị nên đi xem anh chị phải nên đi xem thực tế bởi vì nếu mà anh chị à, xem trên à, trên mạng á, trên mạng thì chắc chắn hảo chắc chắn luôn thì cái thị trường trên mạng á, à, mấy anh em á nha mấy bạn nó đang là toàn là đang đang ảo rất là nhiều ví dụ như là cái giá trị thực tế của ngân nhà đấy người ta để để cạnh tranh đấy để đang cho có lượng khách lượng tin để có khách thì các bạn thường đang lên là tầm độ nhỉnh hơn nè 10 phần trăm nè nhiều bạn đang lên là phải là nhỉnh lên 30 40 50 phần trăm luôn cũng có ví dụ như căn nhà đó cái giá trị thực tế thì à, tầm là tầm độ là là 6 tỷ mà ông đang có 3 tỷ thôi anh chị anh chị đi xem nó rất là mất thời gian anh chị mà nó không có cụ thể nó không có chính xác là như vậy ví dụ như cái bên Tân Phú giờ đang kêu à, tài chính 2 tỷ 2 tỷ rưỡi chỉ có ngay một căn nhà 40 mét vuông quận Tân Phú thì trời ơi hiểm sẽ hơi thông thôi chứ ai đâu mà có sao mà có được cái thị trường không có mà anh chị thành thử ra là anh chị phải cân nhắc là mình à, trong quá trình mình đi xem nhà đấy anh chị là nè, nên định hình lại cái giá khu vực là họ chắc chắn luôn nếu mà anh chị đi xem à, với một à, môi giới nào mà có tâm với nghề đấy thì à, anh chị chỉ cần đi xem tầm độ là 10 căn thôi là anh chị nắm ngay cái giá khu vực ở phường đó anh chị có thể so sánh được 10 căn mà 10 căn cái mình so sánh từ vị trí này khu vực này rồi cái mặt bằng chung này cái giá bán thì anh chị nắm à, được cái giá trung bình khu vực đó là rõ ràng thôi chứ còn à, nếu mà anh chị xem tin trên mạng ấy, trên Facebook này hay là các cái trang ờ, web này bất động sản này alo nhà đất này thì trên đó đa số là nó đều ờ, ảo và nó nhỉnh hơn tầm độ 20 ờ, đến 25 phần trăm cả nên là nó không có thực tế là như vậy à, hoặc là anh chị xem các cái à, trang web mà định giá nhà đất này kia đấy thì nó chia ra khu vực đó ví dụ như là cái quận bây giờ anh chị lên xem đi quận Tân Phú bây giờ hiểm xe hơi mà độ 8 80 triệu mét vuông thì đâu có đâu ra đâu trong khi trên mạng người ta nó định giá là không có đúng và không có sát với cái thị trường thời điểm thực tại nên anh chị có nhu cầu ấy mua nhà thì nên hãy chọn một cái môi giới nào ấy mình tin tưởng mình có tâm rồi xong mình sẽ đi ờ, đi theo môi giới đó mình đi xem tầm độ khoảng 10 căn thôi thì là anh chị sẽ nắm được ngay cái thị trường ngay khu vực mình đó ngay đó là một cái điểm rất là lợi thế đối với anh chị à, thì à, nên là là chỗ à, chị Ân đấy thì cái tài chính chị tầm độ 3 à, tỷ rưỡi thì họ họ khuyến khích chị là trong cái thời điểm hiện tại thì chắc chắn là khu vực Lê Dân Quới thì cũng khó rất là khó tìm à, chị nên là hướng ra một cái đoạn cái khuôn tí là nếu mà chị làm bên bên hướng bên uh, quận 11 rồi đấy thì chị có hướng về bên uh, ấp chiến lược này kia hay là mở lò này kia để mình mua thì cũng có uh, được những cái nhà nó hợp ý nó phù hợp hơn để nó phù hợp với cái túi tiền và cái tài chính và cái nhu cầu mình tìm kiếm ấy còn uh, vấn đề mà nếu mà chị làm hướng bên uh, uh, gò dấp ấy về còn gò dấp thì chị có thể hướng về mua quận 12 cũng được quận 12 thì ít mất là rộng rãi nếu mà tầm ba tỷ rưỡi bây giờ chị mua bên uh, khu Nguyễn Nhân Quá đi khu Nguyễn Nhân Quá chợ cầu thì uh, cũng có nhưng mà nhà thì tầm phải làm tầm độ 3 tỷ tám đấy mà nói chung là nhà sẽ cũ nha nhà sẽ cũ và hệ hiểm sẽ hơi nhà cũ thì chị ở tạm sau này về sửa sang xe lên còn không thì mình có thể uh, đi qua bên quốc lộ một tí quốc lộ một a đấy đi qua về hướng bên uh, Tân Chính Hiệp này Tân Chính Hiệp nếu mà Tân Chính Hiệp anh chị về rất là nhanh mà Tân Chính Hiệp thì khu vực mà công viên phần mềm Quang Trung nè Tô Ký rồi đấy anh chị về một phát một đi qua bên à, cầu vượt công viên phòng, phòng mềm quân trung đi là về bên trà cầu gò vấp rồi đấy rất là tiện không thì à, tìm mua cái khu mà tân thứ hiệp tân thứ hiệp thì cái khu mà metro á anh chị metro á chị thì à, chị đi metro qua cầu cầu vượt tân thứ hiệp thì cũng đã về bên gò giáp rồi à, lê đức thọ đấy nó rất là tiện thành thử là vậy là với những anh chị mà nếu mình có nhu cầu mình làm gần gần thì à, hảo chia sẻ như vậy anh chị tìm khu vực bên đó nó cũng tiện ích mà chứ để mà anh chị à, <clears throat> tầm tài chính đó mà anh chị tìm ấy thì cái nhu cầu mình với quá thì chắc chắn là nhiều khi nha có những cái nhà đấy anh chị dễ bị lừa lắm dễ bị à, nếu mà mua những môi giới không có tâm người ta lừa mình đấy là những cái nhà nó bị vướng quy hoạch này kia đấy là nhiều cái nhà đúng không anh chị biết không nó bị vướng quy hoạch trên sổ à, nó bị vướng quy hoạch quy hoạch à, mở rộng tuyến đường nhiều khi là bởi vì bên à, quận Bình Tân nha Hảo có bán một căn nhà đó thì à, một cái chị khách đấy rất là ân ý ân ý nhà luôn là cả gia đình lên ở dưới quê lên mua bán mà rất là ưng ý căn nhà đó mà trong khi căn nhà đó là mới xây à, năm 2018 anh chị xây 2018 luôn hoàn công năm 2018 rồi nhà thì mới đẹp xây 4 tầng nằm trong cái khu phân lô đồng bộ luôn mà hiểm thì trước hiểm đó là tới à, 10 à, mét hẻm 10 mét thông nha anh chị gọi là khu đó là khu phân lô mà phân lô rất là đồng bộ rất là đẹp luôn vậy mà hai vợ chồng rất là ưng ý rất là mê luôn thì uh, hôm đó xem xong thì kêu cả gia đình qua xem lại kêu uh, bố uh, từ uh, <clears throat> dưới quê lên hẹn 3 ngày để để bay qua đây xem rồi ân ý là hàng chủ để chốt giá luôn là như vậy thì uh, họ mới tư vấn là, là, là bởi vì trước giờ là họ, họ họ luôn tư vấn khách hàng trước những cái điểm về mấu chốt vấn đề pháp lý giấy tờ này kia thì họ mới kêu là bên bên khách ấy thì người ta cứ thôi anh chị cứ bình tĩnh bình tĩnh còn bây giờ cứ thấy khách xem quá là bên bên bên khách mình cũng xoáng xoáng lên là sợ khách bên kia người ta mua nhà mất thì mình lại tiếc thì họ cũng nói là bây giờ anh bên chị của mình tỉnh trước mắt đó, thì bây giờ thời gian là mình mới xem nhà sáng nay thì cũng đã xem lại ưng ý thì bây giờ hai à, cả gia đình mình đi xem quy hoạch với với, với hạo đi phát đi đó, đi xem với hạo đi trước đã rồi hãy coi à, cái vấn đề pháp giá cả này kia mà <laughs> gia đình thì à, từ dưới quê lên mua nhà anh chị thì chắc chắn luôn người ta không có rành pháp lý giấy tờ này kia cả trên sổ nó không có thể hiện quy hoạch này kia mà trong khi là một cái khu đồng bộ phân lô rất là đẹp nhà thì tới 4 tầng như vậy thì có lý nào mà vướng vào quy hoạch này kia thành thử ra là khách là cứ cứ, cứ muốn xuống tiền ngay về đấy rồi xong rồi mới đi kiểm tra quy hoạch gạo về thì mới ngỡ ngàng ra luôn thì thấy là nó bị quy hoạch của tuyến đường dự phóng và tuyến đường này nó mới mở là năm 2019 luôn mới mở năm 2019 thôi một tuyến đường dự phóng nó băng qua hết khu vực nó rất là là vô lý vô lý hết sức luôn đấy thì à, cái quy hoạch này thì chị à, hai vợ chồng anh chị chủ nhà bán nhà mà không biết là bị vướng quy hoạch luôn tại vì 2018 à, mới xin phép xây dựng mới xây mới hoàn công xong đây mà bây giờ quy hoạch ở đâu ra đấy người ta nghe quy hoạch cái người ta sững sờ luôn anh chị ơi ở trong khi là gia đình có công việc căn nhà tự xây ở lên rất là kiên cố gấp bán giờ bị vướng quy hoạch một cái tuyến đường bay qua cái nhà như vậy trời ơi là hai vợ chồng anh chủ mà chị chủ là khóc lóc quá trời luôn lên quận rồi than thở khóc lóc quá trời nó luôn đấy bây giờ nó người ta vẽ ra một quy hoạch mới để nó đi qua cái đường như vậy thành thử ra nếu mà anh chị nào mua nhà đấy là cân nhắc là lúc nào cũng vậy phải kiểm tra pháp lý giấy tờ chuẩn hết thì mình mới bàn về cái giá cả này kia rồi hãy gặp chủ chứ còn để nhiều khi á, anh chị gặp chủ này kia rồi à, chủ nhà nhiều khi người ta không biết được thật quy hoạch anh chị hoặc là những chủ nhà người ta biết được quy hoạch đó nhưng người ta lại không tư vấn cho mình người ta người ta giấu đi người ta không tư vấn cho mình thì à, mình lại đi mua cái nhà đó thì lại mình lại thiệt Đấy, à, làm cả đời làm lụng cả đời được à, mấy tí bạc mua cái nhà để ở giờ vướng quy hoạch mất lại sao Đấy, như vậy thành ra là anh chị là phải cân nhắc kỹ vấn đề đó còn ví dụ như anh chị thấy không cái giá thị trường khu vực á ví dụ như bây giờ một cái căn nhà bên khu vực quận Tân Phú đi nhà tầm độ 40 à, mét vuông em sẽ hơi một trệt hai lầu đi thì giờ à, nó rơi vào độ tầm độ 5 à, tỷ đi mà môi giới đăng thì có 3 tỷ rưỡi thôi thì ra đâu mà có anh chị hãy như vậy thì họ họ chuyên làm bên này thì họ biết thì có thì cũng sẽ có thôi sẽ có những cái nhà như vậy 3 tỷ rưỡi à, hẻm xe hơi thông 40 mét vuông nhà một trệt một lầu vào ở ngay quận Tân Phú có hết nhưng là những cái nhà đó là pháp lý không chuẩn nghĩa là nó bị vướng quy hoạch anh chị nó vướng quy hoạch này kia thì pháp lý đâu có chuẩn đâu nên là anh chị à, anh chị đừng ham của rẻ bởi vì của rẻ là của ôi hảo chia sẻ thật sự với anh chị luôn à, nhà cửa hay là vấn đề này kia ấy à, bởi vì là bèo bọt nó có giá của bèo bọt kiên cương nó có giá của kiên cương anh chị à Đấy, không có cái gì là rẻ cả nhà nó rẻ thì chắc chắn nó phải có những nguyên do thứ nhất những nguyên do như là đường đâm nè tốt hậu nè nắp cống nè cột điện nè hoặc là ở ờ, à, khu dân cư yên tĩnh này đó là những những cái nhà mà gọi là bên hông này khu mộ này kia nó nhiều ấy thành ra là giá nó rẻ chứ còn ở đâu ra mà có giá rẻ cho anh chị thật sự ờ, chủ nhà anh chị chủ nhà thì người ta họ bán nhà lúc nào vậy họ luôn luôn họ luôn luôn là muốn mình bán được cái giá cao còn khách hàng thì luôn luôn mong muốn mình mua được cái giá tốt đấy thì đó là cái tâm lý của mỗi người thôi tâm lý cái tâm lý chung của mỗi người mà nên là anh chị ờ, anh chị mà thấy một căn nhà giá nó rẻ ví dụ như nó rẻ hơn tầm độ là À, năm phần trăm hay là 10 phần trăm thì ok bởi vì là có những cái nhà chủ người ta thật sự người ta rất gấp bán người ta đang cần tiền người ta lo công việc này kia và người ta gấp bán thì người ta sẽ gọi là chốt hàng người ta sẽ sẽ sẽ rao cái giá tốt để cho khách người ta thấy rẻ người ta xem nhiều và người ta bán nhanh cái nhà người ta còn những cái căn nhà đấy mà chủ người ta không gấp bán này kia mà tự nhiên nó có giá rẻ thì nó rẻ ý là nó rẻ vừa phải thôi anh chị rẻ tầm 5 10 phần trăm thôi chứ còn rẻ gì đâu mà từ 30 đến 50 phần trăm thậm chí là rẻ là gấp đôi luôn cái giá trị luôn anh chị thì chắc chắn là căn nhà đó là sẽ bị vấn đề pháp lý này kia một thì vướng quy hoạch nè hai thì lựa giới nhiều nè mở đường nè đó các thứ hoặc là cái khu đó là cái khu à, à, tái định cư nè đó hoặc là cái khu đó là nó vướng cái dự án quy cây xanh nè nó rất là nhiều cái, cái vấn đề trong đó nên là mua nhà mua cửa thì họ chắc chắn là anh chị phải kiểm tra pháp lý giấy tờ rõ ràng đàng hoàng hết rồi mình hãy xuống tiền lúc nào cũng vậy mình chậm mà chắc anh chị à mua cái nhà là nhiều khi anh chị đừng có có thấy mà mình tìm nhà quá cực quá mình mệt mỏi rồi cứ mình thấy một căn nhà mà nó nhiều người xem quá giá tốt quá rồi mình lại sốt sáng mình lại muốn xuống tiền ngay không nên bởi vì à, quan niệm Hảo đối với khách mà đi xem nhà Hảo á chị cứ bình tĩnh chị bình tĩnh chị nghe em mua nhà một phòng ấy là cái duyên bây giờ hai ba bốn năm người khách xem kệ người ta cứ kệ người ta mình đừng đừng có sáng làm gì cả bởi vì ờ, mình nếu mà ông thần tài thu địa ở đó cho mình ở anh chị là mình có duyên ấy mình có duyên là mình ở được thôi không có vấn đề gì mình phải gấp gắn mình sốt trắng làm chi cả tại người ta họ xem mà người ta cứ xoắn ờ, lên này kia ở ừ, ừ, thì người ta cứ xem đi được giá thì người ta mua còn mình mình cứ bình tĩnh mình cứ đi kiểm tra pháp lý giấy tờ coi sổ sách ok hết ngon lành hết rồi gặp chủ mình thương thảo trực tiếp là xong là hay nhất à, như vậy thành thử ra là Hảo chia sẻ đến chị như vậy còn à, cái vấn đề à, à, về về cái về cái thời điểm mà cái cái à, cái thị trường bất động sản khu vực bên khu vực quận 12 này kia hoặc là các cái khu vực bên quận Tân Phú quận Bình Tân thì họ sẽ sắp xếp một cái ngày nào đó họ rảnh họ sẽ chia sẻ cho anh chị về cái cái cái, cái rõ cái mức giá đó, mức giá thị trường khu vực của các từng quận và ca từng phường luôn từng phường luôn ví dụ như Tân Phú này có những phường nào như Tân Sơn Nhì này Hiệp Tân nè à, Tân Quý nè à, rồi à, Phú Thọ Hòa nè đấy rồi có những cái phường à, mức giá khi như thế nào nó chơi lợi như thế nào thì Hảo sẽ có những cái à, video video Hảo sẽ ra những video à, trong thời gian à, rảnh sắp tới và Hảo sẽ chia sẻ đến với tất cả anh chị về cái mức giá thị trường khu vực chung của quận Tân Phú quận Bình Tân và quận 12 thì à, đặc biệt thì hảo hồi xưa thì hảo hay làm khu vực bên quận Tân Phú ấy thì hảo chuyên cái thị trường bên quận Tân Phú thì họ sẽ kết nối để họ làm à, tất cả các thị trường à, Tân Phú quận Bình Tân với là quận 12 để chia sẻ đến tất cả anh chị để anh chị có thể nắm được cái mức giá chuẩn trong từng thời điểm từng năm từng tháng và anh chị có thể nhận định được thị trường và tìm hiểu và mua cho mình một cái nhà ưng ý để mình về mình ở thì đó là cái điều rất là tuyệt vời à, trong quá trình họ làm thì à, hỗ trợ được mà khách hàng người ta khách hàng anh chị mua được nhà ưng ý thì họ rất là quý rất là mến là như vậy thì à, video này thì họ à, cũng à, để à, trả lời đến à, các anh chị về vấn đề à, tôi có à, à, 6 tỷ rưỡi 7 tỷ giờ tôi mua nhà ở quận à, nên mua nhà ở đâu à, mà để tôi đi làm tiện ở bên quận Tân Bình quận 10 thì đó rồi và câu hỏi của chị Ân đó là bây giờ tài chính chị có ba tỷ rưỡi thôi chị muốn mua nhà Tân Phú thì sao em muốn mua hiểm xe hơi nhà một trên một lầu đấy như vậy thì hai câu hỏi là như vậy còn à, à, anh chị à, à, tiếp tục cứ à, họ có để cái video trước á họ có quay một cái video nhà của cái nhà Trường Trinh đấy là căn nhà mà 7 tỷ 2 giảm chào còn 6 tỷ 7 á ngang à, 40 triệu dài 19 nhà một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố phòng ốc rất là rộng rãi luôn thì căn này là hiểm ờ, xe hơi một trục thẳng từ đường Trường Chinh thông qua bên đường sông Hành là khu vực rất là tiện ích giá thì chỉ có là 6 tỷ 7 thôi nên là anh chị cứ cân nhắc anh chị nào mà có nhu cầu hiện tại hôm giờ ấy đang xem nhà khu vực này và tình cờ có xem được cái video ờ, của kênh nhà đất Hảo Địa Phát thì hãy gọi ngay đến Hảo sớm bởi vì căn này Hảo ờ, chắc chắn là chị chủ sẽ bán sớm trong vòng độ 2-3 tuần thôi bởi vì giá rất là tốt so với thị trường anh chị và đặc biệt cái nhà rất là đẹp anh chị nào mà à, mua nhà đó mà vô xem nhà là mê ngay thôi đấy là như vậy trong khi vị trí mình rất là thoáng rất là thông thoáng nữa vị trí cũng cực kỳ đẹp nữa nên anh chị nào mà có nhu cầu mua cái căn đó rồi à, à, khu vực mình đi à, lại tiện ích đấy nếu mà thấy có nhu cầu phù hợp thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo thì Hảo sẽ dẫn anh chị à, đến đó trực tiếp xem nhà và à, thương thảo trực tiếp với chị chủ luôn còn cái giấy tờ pháp lý thì căn này Hảo đã kiểm tra hết rồi anh chị cứ yên tâm anh chị muốn ờ, kiểm tra thêm thì Hảo sẽ hỗ trợ anh chị đến ờ, bên ờ, khu vực quận Tân Phú để mình kiểm tra tất tần tật luôn nên rõ ràng vấn đề pháp lý để anh chị yên tâm về vấn đề pháp lý còn vấn đề giá cả thì Hảo sẽ hỗ trợ anh hết mình để anh chị mua được cái giá tốt căn này thì chủ thì chủ dám chào sau á thành ra là chị chủ cũng chỉ bớt lọc thôi chứ không quá nhiều nhưng họ sẽ cố gắng để giúp anh chị mua được cái giá tốt nhất với cái giá 6 tỷ bảy thì thị trường quá là rẻ so với khu vực bên quận Tân Phú đấy như vậy thôi. à, Hảo cũng xin hôm nay nói hơi nhiều thì Hảo <laughs> xin là tổng chào tạm biệt tất cả quý anh chị nha anh chị cùng nhau à, xem lại cái video à, của nhà Trường Trinh 6 tỷ 7 hang 45 giờ 19 vuông vức nhà đẹp mê ly ở ngay Ok xin chào tất cả anh chị cả anh chị à, hôm nay họ đi phát xin giới thiệu đến chị một căn nhà nằm trên trục đường Trường Chinh anh chị diện tích mình là ngang 45 dài 19 gồm có 4 tầng hẻm một sạc một trục thẳng sơ hơi 5 mét, mặt tiền đường Trường Chinh nha anh chị đó chị thấy được Trường Chinh đâu rất là là xôm rất là sầm uất luôn nhà mình thì à, năm mét nha chị khu vực nó rất là rộng rãi luôn giờ Hảo xin mời à, tất cả anh em chúng ta cùng nhau à, tham quan ngôi nhà nha đây chính là trục chính đường Trường Chinh anh chị ơi khu vực phía bên này á, là về bên Củ Chi Hóc Môn đấy quận 12 còn cái hướng phía bên này hướng lên trên đó là anh chị về bên cầu Tham Lương anh chị Trường Chinh Âu Cơ về trung tâm quận Tân Bình rồi các cái tiện ích khu vực rất là gần luôn bên này thì nó có một cái tuyến là metro Bến Thành 2 anh chị Bến Thành Tham Lương á, đang được uh, triển khai ấy chào tất cả các bạn đây là siêu phẩm của chúng ta đây một căn nhà 4 tầng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị ơi chủ tự xây ở mà giá thì uh, từ 7 tỷ 2 bây giờ giảm chào còn 6 tỷ 7 thôi hiện tại thì à, cô chủ là đang có giấy để đi nước ngoài nên rất là gấp bán luôn anh chị giá rất là tốt sau khu vực thì nhờ Hảo qua quay lại căn nhà để à, truyền thông đến à, tất cả anh chị có theo dõi kênh à, nhà đất Hảo Địa Phát xem và nếu có ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp đến Hảo ngay và luôn bởi vì căn này là dự kiến là cô chủ sẽ bán trong vòng độ 2 tuần thôi anh chị giá rất là tốt so với thị trường nên anh chị cùng nhau tham quan nhà mình thì có diện tích là ngang 4 mét rưỡi dài 19 vuông vức nhà một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị hệ thống tường là đều được xây 20 hết anh chị và cả các hệ thống dầm cột Hảo khẳng định với anh chị luôn anh chị vào cái nhà này cái là mê luôn anh chị ơi giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi rất là rẻ so với thị trường anh chị chủ thì tặng lại cho anh chị là toàn bộ nội thất luôn nhà mình là được thiết kế tất cả các cửa anh chị cửa chính cửa sổ và cái hệ thống mà nội thất đồ gỗ của cửa tủ và cửa bếp ấy toàn là gỗ cam xe luôn chính hãng nha anh chị chính hiệu luôn đấy khu vực rất là rộng rãi anh chị thấy cái phòng bếp là anh chị mê rồi và cả cái sân sau nữa anh chị nó có một cái khoảng là giếng trời thông à, lên 4 tầng luôn anh chị bên hông phía sau nhà mình thì nó có một cái à, khoảng lùi thông gió phía sau nữa nên rất là thoáng luôn hệ thống à, phòng vệ sinh thì tất cả phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết hiện tại gia đình ở thì chỉ có là hai cô chú thôi với lại một đứa cháu à, con cái thì đang ở bên Mỹ hết rồi thành thử là bây giờ là bán nhà để qua cùng với con cái này anh chị thấy cái hệ thống rồi à, thiết kế rồi rèm tường rất là đẹp luôn anh chị hai cô chú thì hiện tại là đang ở dưới à, tầng trệt và một phòng ở trên còn lại công năng á, thì à, phía trên thì gồm có hiện tại là có 5 phòng hết 5 phòng nhà vệ sinh riêng biệt thì đang cho thuê là một phòng là 7 đến 8 triệu một tháng khách cô chủ cho thuê là toàn là khách viết khách sổ không anh chị đấy đa số là dân văn phòng và dân là gọi là có tri thức không thôi không phải là tạp nham nên là ở trong nhà rất là tiện ích rất là thoải mái đây anh chị cùng nhau tham quan đây là khán phòng phía trước đây thì là phòng của bé Na là hai à, cô chú đang ở cùng với đứa cháu đó nhà vệ sinh riêng biệt rất là rộng rãi rất là thoáng anh chị à, để ý xem này Đấy, phía bên trong thì có một cái khung cửa kiến để ngăn cái không gian phòng tắm phía trong nữa rất là hiện đại luôn nhà này là được à, xây mới tầm độ 3 năm thôi anh chị và chủ người ta tự xây ở nên là thiết kế rất là công năng luôn tầm à, với cái giá 6 tỷ 7 ấy, nếu mà anh chị mua một cái căn nhà ở khu vực à, quận à, Tân Phú hay Tân Bình ấy, thì chị tầm độ là bây giờ à, giá thị trường bên đó để một cái hẻm xe hơi đi thì tầm cái độ là là là chắc là độ 40 mét vuông thôi nhà có trệt một lầu à đấy thì thay vì uh, mua một cái nhà bên uh, quận Tân Phú hay là quận Tân Bình như một cái ô chuột vậy đấy thì anh chị hãy uh, hướng về phía bên này quận 12 ngay cầu Tham Lương luôn mà giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi anh chị phía bên kia là cái trường uh, trung học cơ sở đó đó, tiện ích rất là nhiều khu vực rất là nhiều mà nhà mình là hẻm xe hơi thông nha anh chị hẻm xe hơi thông từ đường Trường Chinh qua đường sông Hành xe hơi có thể đậu đổ trong nhà thoải mái luôn Đấy, dàn hoa tiểu cảnh rồi rất là đẹp cái phòng à, phía sau bên kia thì hiện tại thì à, đang cho thuê thành thử ra là không có xem trong được một lát nữa thì à, mở được cái phòng phía trên thì Hảo quay cái phòng phía trên cho anh chị xem anh chị à, cùng nhau à, theo Hảo lên à, tham quan cái lầu 2 nha anh chị nè anh chị coi này các cái hệ thống à, bậc tăng cấp này bước thang ấy lên xuống rất là dễ dàng luôn chuẩn cái à, phong thủy nó luôn anh chị đây là khu vực phía trên đây đây là khán phòng phía trước hiện tại là bên này đó là anh à, anh làm văn phòng nó đang thuê thì anh vừa chuyển đồ đạc xong nên nó hơi bừa bộn một tí nha anh chị Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt tính ra là một cái phòng này á phòng này nó rộng là tầm độ là 25 30 mét vuông anh chị thành thử là như một cái nhà công năng vậy đấy có nhà vệ sinh riêng biệt luôn phía trước thì có ban công thì anh chị có thể là là mình làm bếp nút này kia ấy rất là, là tiện ích luôn như một cái nhà vậy đấy nếu mà một à, thuê cho hai vợ chồng trẻ một đứa con ở một cái phòng này rất là tốt luôn mà khu này à, với cô chủ rất là thoải mái tiện ích nữa mà công năng nữa đó giờ giấc thì về tự do thành thử là là phòng đây hiện tại là đang cho thuê là 8 triệu một tháng nên anh chị rất là rộng rãi thì để chú chú mở cái phòng phía sau luôn phía phía sau cho anh chị tham quan cái khoảng phòng phía sau nó rất là rộng rãi rất là thoáng cầu thang rồi lên xuống rồi cái cái mà thông khí thông gió ánh sáng cái nhà này rất là đẹp anh chị anh chị mà mua đấy mua để mình ở mà các cái khu vực mà về bên quận Gò Vấp này à, Tân Bình này Tân Phú thì rất là tiện hay là Phú Nhuận rất là tiện bởi vì cái trục đường Trường Chinh này anh chị chạy về rất là gần không có xa và nhà mình thì ngay cái vị trí cái cầu Tham Lương ấy, thì nó đã giáp bên Tân Bình rồi đó, nó về bên ờ, khu vực Phan Huy Ích này kia rất là gần anh chị tiện ích rất là nhiều rồi chú đã mở cửa khán phòng phía sau cho anh chị đây đây là cái phòng phía sau nè anh chị là tất cả hệ thống phòng trên phòng dưới đều giống nhau hết nè anh chị coi nè nó đều có cái ban công rồi giếng trời rất là thoáng hết thông gió thông khí với nhau hết mà hệ thống phòng móc rất, là, rất là rộng anh chị thấy để cái tủ đồ nè bàn làm việc nè rồi à, giường nè bàn trang điểm nè <laughs> rồi bên này có một cái bàn lớn nữa cơ nó rất là rộng rất là rộng rãi luôn này phòng bên này thì cho đang cho thuê là 6 triệu một tháng này anh chị coi này có cái, cái khoảng ờ, khâu giếng trời nè rồi cái phía bên này thì nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn nếu mà anh chị ờ, này anh chị coi hệ thống phòng vệ sinh hai bên như nhau hết đều rộng rãi như nhau bên kia thì nó có một cái lỗ thông gió anh chị thông gió bên đó là cái hẻm ờ, phía sau ấy mình nhà mình là hai mặt hẻm có một cái hẻm phía sau nữa thì thành thử ra rất là thoáng gió giữa hai bên nhà hai bên hông luôn cực kỳ thoáng luôn này anh chị xem tổng quan qua bây giờ anh chị cùng nhau lên xem uh, lầu 3 nha anh chị lầu 3 nhà mình là một trệt hai lầu sân thượng và phía trên nó có một cái tum không gian nữa đây phòng vào lầu 3 anh chị ơi Đấy, rất là mê luôn nhìn hệ thống ờ, cầu thang là anh chị thấy rồi rất là hiện đại lên xuống rất là thoải mái rất là đẹp luôn căn này chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị chê nữa là không có cái điểm nào mà chê luôn thì sẽ hơi thông nữa mà phía trước này là hiện tại hay đó là cái phòng thờ thờ là ông bà với lại là à, các à, tượng Phật này anh chị này mà nếu mà anh chị có theo đạo Phật á, thì à, mua nhà mình thì rất là thích luôn á anh chị đấy không gian rất là rộng rãi anh chị và phía trước thì có một khoảng à, sân thượng rất là thoáng thì à, anh chị thấy không cái không gian nó, nó rất là ấm cúng nó rất là linh thiêng tại cô chủ mình là có tuổi rồi và của theo đạo Phật và rất là là là, là tâm à, cái tâm á anh chị bán cái nhà này cô cũng rất là tiếc nhưng mà phải đi theo con con cái giờ phải bán thôi chứ còn cái nhu cầu xưa là xây để ở Đấy, anh chị thấy phía trước là có một cái tượng tượng Phật là mẹ Quan Âm ấy mẹ Quan Âm không gian rất là rộng rãi anh chị nó hệ thống rồi cây xanh trồng rồi bố trí rất là thoáng gió rất là mát này hoa lan anh chị rất là đẹp luôn anh chị mua về là cô chủ tặng luôn tất cả nội thất luôn á anh chị rồi à, đấy cái cái tượng mà mẹ con âm này anh chị là cô chủ này là là là sinh và thỉnh từ à, non nước Đà Nẵng về đấy đá từ non nước Đà Nẵng ấy đó, anh chị nào mà mua căn nhà này thì sẽ được à, cô chủ là cúng dường cho à, tượng quan âm luôn không gian à, mình đây không gian à, phía tổng quan khu vực phòng thờ rất là ấm cúng rất là tâm linh còn cái phía sau không gian phía sau anh chị không gian phía sau thì à, tại là công năng mình sử dụng không hết thì chị chủ cũng có chừa ra làm cái khoảng à, bên này là nhà vệ sinh này. bây giờ cũng để để kho thôi phía sau để khoảng sân thượng luôn Đấy, rất là thoáng gió Đấy, anh chị thấy không phía bên này này Đó, rất là thoáng rồi cả khu vực bên này anh chị qua là anh chị thấy này nó có nhà vệ sinh luôn công năng rất là dư giả luôn anh chị cái này mà vì anh chị cải tạo phòng ốc cho thuê thì cũng rất là rộng rãi rất là tiện luôn rồi à, cái cái khoảng không gian phía trên này anh chị phía trên đó thì à, hiện tại đó là chị chủ cũng có à, à đúc một cái sàn đúc giả đó luôn cái chi phí đúc bên này là cũng gần 300 à, triệu anh chị 300 triệu hơn luôn nhưng mới đâu là anh chị à, cô chủ là đúc lên đó để cải tạo phía bên đây một cái phòng để à, cho thuê và phía khoảng dân trước là để trồng cây nuôi gà <laughs> nữa cơ à, anh chị coi nè nó khoảng phòng rất là rộng rãi luôn phía bên trước kia thì có trồng lan trồng hoa các kiểu đây là nuôi vài con gà nó gái cho nó vui thôi <laughs> đấy rất là rộng rãi rất là công năng luôn anh chị ơi căn này mà anh chị mua là phải mê luôn rồi đấy có cái phòng phía sau này cũng đang là là cho thuê anh chị hai bên với nhau rất là rộng rãi bên kia thì có à, giờ làm à, đối diện cái phía bên này là ra hướng bên này là ra bên à, trường trinh anh chị hướng phía hướng bên đó ra đấy diện tích căn này là ngang 4m5 dài 19 nha anh chị nhà thì một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép à, sân thượng thôi phía trên nó còn làm một tum nữa thì gồm có một phòng nữa nữa thì à, tổng công năng của nhà mình đó thì nó gồm có là à, 5 phòng ngủ hết và năm phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh à, riêng biệt hết nha anh chị và đặc biệt trên sân thượng thì còn có tới à, hai à, nhà vệ sinh nữa có một phòng thờ nữa à, công năng rất là lớn luôn căn nhà này mà anh chị mua là một đại gia đình mình ở luôn á chỉ với 6 tỷ 7 thôi đi làm bên Tân Phú Tân Bình gì rất là tiện thay vì anh chị mua ở Tân Phú Tân Bình thì hãy về đây mua ngay một căn nhà này giá rất là tốt anh chị coi tổng quan khu vực mình là bây giờ là đã xây cao tầng sang sát khu này rất là dân trí anh chị và có tiện ích cái tiềm năng tương lai rất là lớn luôn từ cái trục đường Trường Chinh á mà để anh chị à, đi về bên à, hướng này là ra trường chinh này anh chị thấy không trường chinh thì cái tương lai là rất là phát triển rất là lớn luôn nếu mà sau khi mà củ chi lên thành phố và hóc môn lên quận thì à, cái đây là trục chính để kết nối lên cái khu vực bên đó quốc lộ 22 về bên hướng bắc sài gòn thì cái khu vực này là phát triển rất là lớn tiềm năng rất là lớn giá trị cho tiềm năng cái khu mà tuyến metro 2 bến thành tham lương thì à, đang được à, giải phóng mặt bằng và khởi công anh chị thì giá rất là tốt luôn chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị tìm đâu ra được căn nhà như thế này căn này mà nếu mà tính về nội thất này kia anh chị xây hết thì độ phải 2 tỷ rưỡi 3 tỷ rồi thành ra là căn này giá rất là tốt Hảo à, chia sẻ rất là thật lòng với anh chị nên chị nào mà có nhu cầu mình mua hôm giờ đi xem nhà bên Tân Phú Tân Bình ấy mà nó quá với tài chính nó không có nhà nhu cầu phù hợp thì hãy về đây với Hảo ngay một cái à, vị trí ngay cầu Tham Lương ấy chạy xuống một tí thôi là Bình quận 12 giá rất là rẻ rất là tốt luôn gặp trực tiếp chị chủ thương thảo thương lượng luôn giá cả thì còn bớt thêm cho anh chị một thêm một chút đỉnh nên là căn này mà anh chị bỏ qua thì rất là đáng tiếc giá rẻ anh chị coi này hệ thống tường xây rất là kiên cố hai lớp ấy rất là cứng cửa gỗ thì gỗ cam xe hết rất là hiện đại rất là đẹp luôn căn này bây giờ là không có một cái điểm nào mà để chê nên chị hảo là hảo khen suốt cái video luôn ấy <laughs> nên là anh chị nào mà mê căn này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của hảo chỉ còn tầm khoảng độ mà hai tuần hơn thôi thì cô chủ sẽ bán mất thôi bởi vì rất có rất là nhiều người đang trả giá với cô chủ mà chưa được giá nên cô chủ không có bán thì cô chủ giảm chào từ 7 tỷ 2 còn lại giá chỉ 6 tỷ 7 thôi thì giá rất là rẻ rồi mà không thể là là giảm hơn được nữa đó, nên là cái đây là vị trí trước đường nhà mình anh chị chạy một trục thẳng thôi hiểm sẽ hơi một trục thẳng nha hiểm thì à, trước nhà mình tầm độ là 5-6 mét gì đấy một trục thẳng thì ra ngoài bên kia hướng kia là trường trên rồi đó, công năng rất là công năng rất là tiện ích về trung tâm rất là gần anh chị ở Tân Phú Tân Bình tính ra khu vực này ở rất là tiện ích chứ đâu ít đâu đó Hảo chạy ngược chiều tí cho anh chị coi khu vực bên này nó thẳng bên đây là một trục chính luôn anh chị đi về bên uh, trường Chinh luôn ấy anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi ngay đến số điện thoại của Hảo Điều Phát dưới video cho anh chị anh chị nhớ like subscribe nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh nhà đất Hảo Điều Phát để cập nhật những thông tin căn nhà đất giá rẻ nhất khu vực Hảo xin ờ, cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video nhà đất giá rẻ tiếp theo Hello xin chào tất cả anh chị à, hôm nay họ đi phát xin giới thiệu đến chị một căn nhà nằm trên trục đường Trường Chinh anh chị diện tích mình là ngang 45 dài 19 gồm có 4 tầng hẻm một sạc một trục thẳng sơ hơi 5 m mặt tiền đường Trường Chinh nha anh chị đó chị thấy đường Trường Chinh đâu rất là là xôm rất là sầm ớt luôn nhà mình thì à, 5 m nha anh chị khu vực nó rất là rộng rãi luôn giờ Hảo xin mời à, tất cả anh em chúng ta cùng nhau à, tham quan ngôi nhà nha đây chính là trục chính đường à, Trường Chinh anh chị ơi khu vực phía bên này á là về bên à, Củ Chi Hóc Môn rồi đấy quận 12 còn cái à, hướng phía bên này hướng lên trên đó là anh chị về bên à, cầu Tham Lương anh chị Trường Chinh Âu Cơ về trung tâm à, quận à, Tân Bình rồi các cái tiện ích khu vực rất là gần luôn bên này thì nó có một tuyến là metro Bến Thành 2 anh chị Bến Thành Tham Lương á, đang được à, triển khai ấy chào tất cả các bạn đây là siêu phẩm của chúng ta đây một căn nhà 4 tầng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị ơi chủ tự xây ở mà giá thì à, từ 7 tỷ 2 bây giờ giảm chào còn 6 tỷ 7 thôi hiện tại thì à, cô chủ là đang có à, giấy để đi nước ngoài nên rất là gấp bán luôn anh chị giá rất là tốt sau khu vực thì nhờ Hảo qua quay lại căn nhà để truyền thông đến tất cả anh chị có theo dõi kênh nhà đất Hảo Địa Phát xem và nếu có ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp đến Hảo ngay và luôn bởi vì căn này là dự kiến là cô chủ sẽ bán trong vòng độ 2 tuần thôi anh chị giá rất là tốt so với thị trường Nên anh chị cùng nhau tham quan nhà mình thì có diện tích là ngang 4 mét rưỡi dài 19 vuông vức nhà một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị hệ thống tường là đều được xây 20 hết anh chị và cả các hệ thống dầm cột Hảo khẳng định với anh chị luôn anh chị vào cái nhà này cái là mê luôn anh chị ơi giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi rất là rẻ so với thị trường anh chị chủ thì tặng lại cho anh chị là toàn bộ nội thất luôn nhà mình là được thiết kế tất cả các cửa anh chị cửa chính cửa sổ và cái hệ thống mà nội thất đồ gỗ của cửa tủ và cửa bếp ấy toàn là gỗ cam xe luôn chính hãng nha anh chị chính hiệu luôn đấy khu vực rất là rộng rãi anh chị thấy cái phòng bếp là anh chị mê rồi và cả cái sân sau anh chị nó có một cái khoảng là giếng trời thông à, lên 4 tầng luôn anh chị bên hông phía sau nhà mình thì nó có một cái à, khoảng lùi thông gió phía sau nữa nên rất là thoáng luôn hệ thống à, phòng vệ sinh thì tất cả phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết hiện tại gia đình ở thì chỉ có là hai cô chú thôi với lại à, một đứa cháu à, con cái thì đang ở bên à, Mỹ hết rồi thành thử là bây giờ là bán nhà để qua cùng với con cái này anh chị thấy cái hệ thống rồi à, thiết kế rồi rèm tường rất là đẹp luôn anh chị hai cô chú thì hiện tại là đang ở dưới tầng trệt và một phòng ở trên còn lại công năng thì phía trên thì gồm có hiện tại là có 5 phòng hết 5 phòng nhà vệ sinh riêng biệt thì đang cho thuê là một phòng là 7 đến 8 triệu một tháng khách cô chủ cho thuê là toàn là khách viết khách sổ không anh chị đấy đa số là dân văn phòng và dân là gọi là có tri thức không thôi không phải là tạp nham nên là ở trong nhà rất là tiện ích rất là thoải mái đây anh chị cùng nhau tham quan đây là khán phòng phía trước đây thì là phòng của bé Na là hai à, cô chú đang ở cùng với đứa cháu đó nhà vệ sinh riêng biệt rất là rộng rãi rất là thoáng anh chị à, để ý xem này Đấy, à, phía bên trong thì có một cái khung cửa kiến để ngăn cái không gian phòng tắm phía trong nữa rất là hiện đại luôn nhà này là được à, xây mới tầm độ 3 năm thôi anh chị và chủ người ta tự xây ở nên là thiết kế rất là công năng luôn tầm với cái giá 6 tỷ 7 ấy, nếu mà anh chị mua một cái căn nhà ở khu vực à, quận Tân Phú hay Tân Bình ấy, thì chị tầm độ là bây giờ giá thị trường bên đó để một cái hẻm xe hơi đi thì tầm cái độ là là là chắc là độ 40 mét vuông thôi nhà có trệt một lầu rồi đấy thì thay vì uh, mua một cái nhà bên uh, quận à, Tân Phú hay là quận Tân Bình như một cái ô chuột vậy đấy thì anh chị hãy uh, hướng về phía bên này quận 12 ngay cầu Tham Lương luôn mà giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi anh chị phía bên kia là cái trường uh, trung học cơ sở đó đó tiện ích rất là nhiều khu vực rất là nhiều mà nhà mình là hẻm xe hơi thông nha anh chị hẻm xe hơi thông từ đường Trường Chinh qua đường sông Hành xe hơi có thể đậu đổ trong nhà thoải mái luôn Đấy, dàn hoa tiểu cảnh rồi rất là đẹp cái phòng à, phía sau bên kia thì hiện tại thì à, đang cho thuê thành thử ra là không có xem trong được một lát nữa thì à, mở được cái phòng phía trên thì Hảo quay cái phòng phía trên cho anh chị xem anh chị à, cùng nhau à, theo Hảo lên à, tham quan cái lầu 2 nha anh chị nè, anh chị coi này các cái hệ thống à, bậc tăng cấp này bước thang ấy lên xuống rất là dễ dàng luôn chuẩn cái à, phong thủy nó luôn anh chị đây là khu vực phía trên đây đây là khán phòng phía trước hiện tại là bên này đó là anh à, anh làm văn phòng nó đang thuê thì anh vừa chuyển đồ đạc xong nên nó hơi bừa bộn một tí nha anh chị Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt tính ra là một cái phòng này á phòng này nó rộng là tầm độ là 25 30 mét vuông anh chị thành thử là như một cái nhà công năng vậy đấy có nhà vệ sinh riêng biệt luôn phía trước thì có ban công thì anh chị có thể là là mình làm bếp nút này kia ấy rất là, là tiện ích luôn như một cái nhà vậy đấy nếu mà một à, thuê cho hai vợ chồng trẻ một đứa con ở một cái phòng này rất là tốt luôn mà khu này à, với cô chủ rất là thoải mái tiện ích nữa mà công năng nữa đó giờ giấc thì về tự do thành thử là là phòng đây hiện tại là đang cho thuê là 8 triệu một tháng nên anh chị rất là rộng rãi thì để chú chú mở cái phòng phía sau luôn phía phía sau cho anh chị tham quan cái khoảng phòng phía sau nó rất là rộng rãi rất là thoáng cầu thang rồi lên xuống rồi cái cái mà thông khí thông gió ánh sáng cái nhà này rất là đẹp anh chị anh chị mà mua đấy mua để mình ở mà các cái khu vực mà về bên quận Gò Vấp này à, Tân Bình này Tân Phú thì rất là tiện hay là Phú Nhuận rất là tiện bởi vì cái trục đường Trường Chinh này anh chị chạy về rất là gần không có xa và nhà mình thì ngay cái vị trí cái cầu Tham Lương ấy, thì nó đã giáp bên Tân Bình rồi đó, nó về bên ờ, khu vực Phan Huy Ích này kia rất là gần anh chị tiện ích rất là nhiều rồi chú đã mở cửa khán phòng phía sau cho anh chị đây đây là cái phòng phía sau nè anh chị là tất cả hệ thống phòng trên phòng dưới đều giống nhau hết nè anh chị coi nè nó đều có cái ban công rồi giếng trời rất là thoáng hết thông gió thông khí với nhau hết mà hệ thống phòng móc rất, rất, rất là rộng anh chị thấy để cái tủ đồ nè bàn làm việc nè rồi à, giường nè bàn trang điểm nè <laughs> rồi bên này có một cái bàn lớn nữa cơ nó rất là rộng rất là rộng rãi luôn này phòng bên này thì cho đang cho thuê là 6 triệu một tháng này anh chị coi này có cái, cái khoảng à, khâu giếng trời nè rồi cái phía bên này thì nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn nếu mà anh chị à, hãy anh chị coi hệ thống phòng vệ sinh hai bên như nhau hết đều rộng rãi như nhau bên kia thì nó có một cái lỗ thông gió anh chị thông gió bên đó là cái hẻm ờ, phía sau ấy mình nhà mình là hai mặt hẻm có một cái hẻm phía sau nữa thì thành thử ra rất là thoáng gió giữa hai bên nhà hai bên hông luôn cực kỳ thoáng luôn này anh chị xem tổng quan qua bây giờ anh chị cùng nhau lên xem ờ, lầu 3 nha anh chị lầu 3 nhà mình là một trệt hai lầu sân thượng và phía trên nó có một cái tum không gian nữa đây phòng vào lầu 3 anh chị ơi Đấy, rất là mê luôn nhìn hệ thống ờ, cầu thang là anh chị thấy rồi rất là hiện đại lên xuống rất là thoải mái rất là đẹp luôn căn này chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị chê nữa là không có cái điểm nào mà chê luôn hiểm xe hơi thông nữa mà phía trước này là hiện tại hay đó là cái phòng thờ thờ là ông bà với lại là à, các à, tượng Phật này anh chị này mà nếu mà anh chị có theo đạo Phật á, thì à, mua nhà mình thì rất là thích luôn á anh chị đấy không gian rất là rộng rãi anh chị và phía trước thì có một cái khoảng à, sân thượng rất là thoáng thì à, anh chị thấy không cái không gian nó, nó rất là ấm cúng nó rất là linh thiêng tại cô chủ mình là có tuổi rồi và của theo đạo Phật và rất là là là, là tâm à, cái tâm ấy anh chị bán cái nhà này cô cũng rất là tiếc nhưng mà phải đi theo con con cái giờ phải bán thôi chứ còn nhu cầu xưa là xây để ở Đấy, anh chị thấy phía trước là có một cái tượng tượng Phật là mẹ Quan Âm ấy mẹ Quan Âm không gian rất là rộng rãi anh chị nó hệ thống rồi cây xanh trồng rồi bố trí rất là thoáng gió rất là mát này hoa lan anh chị rất là đẹp luôn anh chị mua về là cô chủ tặng luôn tất cả nội thất luôn á anh chị rồi à, đấy cái cái tượng mà mẹ con âm này anh chị là cô chủ này là là là sinh và thỉnh từ à, non nước đà nẵng về đấy đá từ non nước đà nẵng ấy đó, anh chị nào mà mua căn nhà này thì sẽ được à, cô chủ là cúng dường cho à, tượng quan âm luôn không gian à, mình đây không gian à, phía tổng quan khu vực phòng thờ rất là ấm cúng rất là tâm linh còn cái phía sau không gian phía sau anh chị không gian phía sau thì à, tại là công năng mình sử dụng không hết thì chị chủ cũng có chừa ra làm cái khoảng ờ, bên này là nhà vệ sinh này bây giờ cũng để để kho thôi phía sau để khoảng sân thượng luôn này rất là thoáng gió Đấy, anh chị thấy không phía bên này này Đó, rất là thoáng rồi cả khu vực bên này anh chị qua là anh chị thấy này nó có nhà vệ sinh luôn công năng rất là dư giả luôn anh chị cái này mà vì anh chị cải tạo phòng ốc cho thuê thì cũng rất là rộng rãi rất là tiện luôn rồi à, cái cái khoảng không gian phía trên này anh chị phía trên đó thì à, hiện tại đó là chị chủ cũng có à, à đúc một cái sàn đúc giả đó luôn cái chi phí đúc bên này là cũng gần à, 300 triệu anh chị 300 triệu hơn luôn nhưng mới đâu là anh chị à, cô chủ là đúc lên đó để cải tạo phía bên đây một cái phòng để à, cho thuê và phía khoảng dân trước là để trồng cây nuôi gà <laughs> nữa cơ à, anh chị coi này nó khoảng phòng rất là rộng rãi luôn phía bên trước kia thì có trồng lan trồng hoa các kiểu đây là nuôi vài con gà nó gái cho nó vui thôi <laughs> đấy rất là rộng rãi rất là công năng luôn anh chị ơi căn này mà anh chị mua là phải mê luôn đấy ở cái phòng phía sau này cũng đang là là cho thuê anh chị hai bên với nhau rất là rộng rãi bên kia thì có à, giờ làm mà đối diện cái phía bên này là ra hướng bên này là ra bên uh, Trường Chinh anh chị hướng phía hướng bên đó ra đấy diện tích căn này là ngang ờ, bốn m năm dài 19 chín anh chị nhà thì một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép à, sân thượng thôi phía trên nó còn làm một tum nữa thì gồm có một phòng nữa nữa thì à, tổng công năng của nhà mình đó thì nó gồm có là à, 5 phòng ngủ hết và năm phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh ờ, riêng biệt hết nha anh chị và đặc biệt trên sân thượng thì còn có tới ờ, hai nhà vệ sinh nữa có một phòng thờ nữa công năng rất là lớn luôn căn nhà này mà anh chị mua là một đại gia đình mình ở luôn á chỉ với 6 tỷ 7 thôi đi làm bên Tân Phú Tân Bình gì rất là tiện thay vì anh chị mua ở Tân Phú Tân Bình thì hãy về đây mua ngay một căn nhà này giá rất là tốt anh chị coi tổng quan khu vực mình là bây giờ là đã xây cao tầng sang sát khu này rất là dân trí anh chị và có tiện ích cái tiềm năng tương lai rất là lớn luôn từ cái trục đường Trường Chinh á mà để anh chị à, đi về bên à, hướng này là ra Trường Chinh này anh chị thấy không Trường Chinh thì cái tương lai là rất là phát triển rất là lớn luôn nếu mà sau khi mà Củ Chi lên thành phố và Hóc Môn lên quận thì à, cái đây là trục chính để kết nối lên cái khu vực bên đó quốc lộ 22 về bên hướng Bắc Sài Gòn thì cái khu vực này là phát triển rất là lớn tiềm năng rất là lớn giá trị cho tiềm năng cái khu mà tuyến metro 2 Bến Thành Tham Lương thì đang được giải phóng mặt bằng và khởi công anh chị này giá rất là tốt luôn chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị tìm đâu ra được căn nhà như thế này căn này mà nếu mà tính về nội thất này kia anh chị xây hết thì độ phải 2 tỷ rưỡi 3 tỷ rồi thành ra là căn này giá rất là tốt Hảo à, chia sẻ rất là thật lòng với anh chị nên chị nào mà có nhu cầu mình mua hôm giờ đi xem nhà bên Tân Phú Tân Bình ấy mà nó quá với tài chính nó không có nhà nhu cầu phù hợp thì hãy về đây với Hảo ngay một cái à, vị trí ngay cầu Tham Lương ấy chạy xuống một tí thôi là Bình quận 12 giá rất là rẻ rất là tốt luôn gặp trực tiếp chị chủ thương thảo thương lượng luôn giá cả thì còn bớt thêm cho anh chị một thêm một chút đỉnh nên là căn này mà anh chị bỏ qua thì rất là đáng tiếc giá rẻ anh chị coi này hệ thống tường xây rất là kiên cố hai lớp ấy rất là cứng cửa gỗ thì gỗ cam xe hết rất là hiện đại rất là đẹp luôn căn này bây giờ là không có một cái điểm nào mà để chê nên chị Hảo là Hảo khen suốt cái video luôn ấy <laughs> Nên là anh chị nào mà mê căn này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Chỉ còn tầm khoảng độ mà hai tuần hơn thôi thì cô chủ sẽ bán mất thôi bởi vì rất có rất là nhiều người đang trả giá với cô chủ mà chưa được giá nên cô chủ không có bán thì cô chủ giảm chào từ 7 tỷ 2 còn lại giá chỉ 6 tỷ 7 thôi thì giá rất là rẻ rồi nhà mình thì có diện tích là ngang 4 mét rưỡi dài 19 vuông vức nhà một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố luôn anh chị hệ thống tường là đều được xây 20 hết anh chị và cả các hệ thống dầm cột Hảo khẳng định với anh chị luôn anh chị vào cái nhà này cái là mê luôn chị ơi giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi rất là rẻ so với thị trường anh chị chủ thì tặng lại cho anh chị là toàn bộ nội thất luôn nhà mình là được thiết kế tất cả các cửa anh chị cửa chính cửa sổ và cái hệ thống mà nội thất đồ gỗ của cửa tủ và cửa bếp ấy toàn là gỗ cam xe luôn chính hãng anh chị chính hiệu luôn đấy khu vực rất là rộng rãi anh chị thấy cái phòng bếp là anh chị mê rồi và cả cái sân sau anh chị nó có một cái khoảng là giếng trời thông ờ, lên 4 tầng luôn anh chị bên hông phía sau nhà mình thì nó có một cái à, khoảng lùi thông gió phía sau nữa nên rất là thoáng luôn hệ thống à, phòng vệ sinh thì à, tất cả phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết hiện tại gia đình ở thì chỉ có là hai cô chú thôi với lại một đứa cháu à, con cái thì đang ở bên Mỹ hết rồi thành thử là bây giờ là bán nhà để qua cùng với con cái này anh chị thấy cái hệ thống rồi thiết kế rồi rèm tường rất là đẹp luôn anh chị hai cô chú thì hiện tại là đang ở dưới tầng trệt và một phòng ở trên còn lại công năng thì ờ, phía trên thì gồm có hiện tại là có 5 phòng hết 5 phòng nhà vệ sinh riêng biệt thì đang cho thuê là một phòng là 7 đến 8 triệu một tháng khách cô chủ cho thuê là toàn là khách viết khách sộp không anh chị đấy đa số là dân văn phòng và dân là gọi là có tri thức không thôi không phải là tạp nham nên là ở trong nhà rất là tiện ích rất là thoải mái đây anh chị cùng nhau tham quan đây là khán phòng phía trước đây thì là phòng của bé Na là hai à, cô chú đang ở cùng với đứa cháu đó nhà vệ sinh riêng biệt rất là rộng rãi rất là thoáng anh chị à, để ý xem này Đấy, à, phía bên trong thì có một cái khung cửa kiến để ngăn cái không gian phòng tắm phía trong nữa rất là hiện đại luôn nhà này là được xây mới tầm độ 3 năm thôi anh chị và chủ người ta tự xây ở nên là thiết kế rất là công năng luôn tầm với cái giá 6 tỷ 7 nếu mà anh chị mua một cái căn nhà ở khu vực à, quận à, Tân Phú hay Tân Bình thì tầm độ là bây giờ à, giá thị trường bên đó để một cái hẻm xe hơi đi thì tầm cái độ là là là chắc là độ 40 mét vuông thôi nhà có trệt một lầu rồi đấy thì thay vì uh, mua một cái nhà bên uh, quận Tân Phú hay là quận Tân Bình như một cái ô chuột vậy đấy thì anh chị hãy uh, hướng về phía bên này quận 12 ngay cầu Tham Lương luôn mà giá chỉ có 6 tỷ 7 thôi anh chị phía bên kia là cái trường uh, trung học cơ sở đó đó tiện ích rất là nhiều khu vực rất là nhiều mà nhà mình là hẻm xe hơi thông nha anh chị hẻm xe hơi thông từ đường Trường Chinh qua đường sông Hành xe hơi có thể đậu đổ trong nhà thoải mái luôn Đấy, dàn hoa tiểu cảnh rồi rất là đẹp cái phòng à, phía sau bên kia thì hiện tại thì à, đang cho thuê thành thử ra là không có xem trong được một lát nữa thì à, mở được cái phòng phía trên thì hảo quay cái phòng phía trên cho anh chị xem anh chị à, cùng nhau à, theo hảo lên à, tham quan cái lầu 2 nha anh chị nè anh chị coi này các cái hệ thống à, bậc tăng cấp này bước thang ấy lên xuống rất là dễ dàng luôn chuẩn cái à, phong thủy nó luôn anh chị đây là khu vực phía trên đây đây là khán phòng phía trước hiện tại là bên này đó là anh à, anh làm văn phòng nó đang thuê thì ảnh vừa chuyển đồ đạc xong nên nó hơi bừa bộn một tí nha anh chị Đấy, nhà vệ sinh riêng biệt tính ra là một cái phòng này á phòng này nó rộng là tầm độ là 25 30 mét vuông anh chị thành thử là như một cái nhà công năng vậy đấy có nhà vệ sinh riêng biệt luôn phía trước thì có ban công thì anh chị có thể là là mình làm bếp nút này kia ấy rất là, là tiện ích luôn như một cái nhà vậy đấy nếu mà một à, thuê cho hai vợ chồng trẻ một đứa con ở một cái phòng này rất là tốt luôn mà khu này à, với cô chủ rất là thoải mái tiện ích nữa mà công năng nữa đó giờ giấc thì về tự do thành thử là là phòng đây hiện tại là đang cho thuê là 8 triệu một tháng nên anh chị rất là rộng rãi thì để chú chú mở cái phòng phía sau luôn phía sau cho anh chị tham quan cái khoảng phòng phía sau nó rất là rộng rãi rất là thoáng cầu thang rồi lên xuống rồi cái cái mà thông khí thông gió ánh sáng cái nhà này rất là đẹp anh chị anh chị mà mua đấy mua để mình ở mà các cái khu vực mà về bên quận Gò Vấp này à, Tân Bình này Tân Phú thì rất là tiện hay là Phú Nhuận rất là tiện bởi vì cái trục đường Trường Chinh này anh chị chạy về rất là gần không có xa và nhà mình thì ngay cái vị trí cái cầu Tham Lương ấy, thì nó đã giáp bên Tân Bình rồi đó, nó về bên khu vực Phan Huy Ích này kia rất là gần anh chị tiện ích rất là nhiều rồi chú đã mở cửa khán phòng phía sau cho anh chị đây đây là cái phòng phía sau nè anh chị là tất cả hệ thống phòng trên phòng dưới đều giống nhau hết nè anh chị coi nè nó đều có cái ban công rồi giếng trời rất là thoáng hết thông gió thông khí với nhau hết mà hệ thống phòng móc rất, rất, rất là rộng anh chị thấy để cái tủ đồ nè bàn làm việc nè rồi à, giường nè bàn trang điểm nè <laughs> rồi bên này có một cái bàn lớn nữa cơ nó rất là rộng rất là rộng rãi luôn này phòng bên này thì cho đang cho thuê là 6 triệu một tháng này anh chị coi này có cái, cái khoảng ờ, khâu giếng trời nè rồi cái phía bên này thì nhà vệ sinh cũng rất là rộng luôn nếu mà anh chị ờ, này anh chị coi hệ thống phòng vệ sinh hai bên như nhau hết đều rộng rãi như nhau bên kia thì nó có một cái lỗ thông gió anh chị thông gió bên đó là cái hiểm ờ, phía sau ấy mình nhà mình là hai mặt hiểm có một cái hiểm phía sau nữa thì thành thử ra rất là thoáng gió giữa hai bên nhà hai bên hông luôn cực kỳ thoáng luôn này anh chị xem tổng quan qua bây giờ anh chị cùng nhau lên xem à, lầu 3 nha anh chị lầu 3 nhà mình là một trệt hai lầu sân thượng và phía trên nó có một cái tum không gian nữa đây phòng vào lầu 3 anh chị ơi Đấy, rất là mê luôn nhìn hệ thống à, cầu thang là anh chị thấy rồi rất là hiện đại lên xuống rất là thoải mái rất là đẹp luôn căn này chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị chê nữa là không có cái điểm nào mà chê luôn hiểm cũng sẽ hơi thông nữa mà phía trước này là hiện tại hay đó là cái phòng thờ thờ là ông bà với lại là à, các à, tượng Phật này anh chị này mà nếu mà anh chị có theo đạo Phật có thì à, mua nhà mình thì rất là thích luôn á anh chị đấy không gian rất là rộng rãi anh chị và phía trước thì có một cái khoảng à, sân thượng rất là thoáng thì à, anh chị thấy không cái không gian nó, nó rất là ấm cúng nó rất là linh thiêng tại cô chủ mình là có tuổi rồi và của theo đạo Phật và rất là là là, là tâm à, cái tâm mấy anh chị bán cái nhà này cô cũng rất là tiếc nhưng mà phải đi theo con con cái giờ phải bán thôi chứ còn nhu cầu xưa là xây để ở Đấy, anh chị thấy phía trước là có một cái tượng tượng Phật là mẹ Quan Âm ấy mẹ Quan Âm không gian rất là rộng rãi anh chị nó hệ thống rồi cây xanh trồng rồi bố trí rất là thoáng gió rất là mát này hoa lan anh chị rất là đẹp luôn anh chị mua về là cô chủ tặng luôn tất cả nội thất luôn á anh chị rồi à, đấy cái cái tượng mà mẹ con âm này anh chị là cô chủ này là là là sinh và thỉnh từ à, non nước đà nẵng về đấy đá từ non nước đà nẵng ấy đó, anh chị nào mà mua căn nhà này thì sẽ được à, cô chủ là cúng dường cho à, tượng quan âm luôn không gian à, mình đây không gian à, phía tổng quan khu vực phòng thờ rất là ấm cúng rất là tâm linh còn cái phía sau không gian phía sau anh chị không gian phía sau thì à, tại là công năng mình sử dụng không hết thì chị chủ cũng có chừa ra làm cái khoảng à, bên này là nhà vệ sinh này bây giờ cũng để để kho thôi phía sau để khoảng sân thượng luôn này rất là thoáng gió này, anh chị thấy không phía bên này này Đó, rất là thoáng rồi cả khu vực bên này anh chị qua là anh chị thấy này họ có nhà vệ sinh luôn công năng rất là dư giả luôn anh chị cái này mà vì anh chị cải tạo phòng ốc cho thuê thì cũng rất là rộng rãi rất là tiện luôn rồi à, cái cái khoảng không gian phía trên này anh chị phía trên đó thì à, hiện tại đó là chị chủ cũng có à, đúc một cái sàn đúc giả anh đó luôn cái chi phí đúc bên này là cũng gần à, 300 triệu anh chị 300 triệu hơn luôn mới đâu là anh chị à, cô chủ là đúc lên đó để cải tạo phía bên đây một cái phòng để à, cho thuê và phía khoảng dân trước là để trồng cây nuôi gà <laughs> nữa cơ à, anh chị coi nè nó khoảng phòng rất là rộng rãi luôn phía bên trước kia thì có trồng lan trồng hoa các kiểu đây là nuôi vài con gà nó gái cho nó vui thôi <laughs> đấy rất là rộng rãi rất là công năng luôn anh chị ơi căn này mà anh chị mua là phải mê luôn rồi đấy ở cái phòng phía sau này cũng đang là là cho thuê anh chị hai bên với nhau rất là rộng rãi bên kia thì có à, giờ làm mà đối diện cái phía bên này là ra hướng bên này là ra bên à, trường trinh anh chị hướng phía hướng bên đó ra đấy diện tích căn này là ngang 4m5 à, dài 19 nha anh chị nhà thì một trệt hai lầu sân thượng bê tông cốt thép à, sân thượng thôi phía trên nó còn làm một tum nữa thì gồm có một phòng của nó nữa thì à, tổng công năng của nhà mình đó thì nó gồm có là à, 5 phòng ngủ hết và năm phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh à, riêng biệt hết nha anh chị và đặc biệt trên sân thượng thì còn có tới à, hai nhà vệ sinh nữa có một phòng thờ nữa đó, công năng rất là lớn luôn căn nhà này mà anh chị mua là một đại gia đình mình ở luôn á chỉ với 6 tỷ 7 thôi đi làm bên Tân Phú Tân Bình gì rất là tiện thay vì anh chị mua ở Tân Phú Tân Bình thì hãy về đây mua ngay một căn nhà này giá rất là tốt anh chị coi tổng quan khu vực mình là bây giờ là đã xây cao tầng sang sát khu này rất là dân trí anh chị và có tiện ích cái tiềm năng tương lai rất là lớn luôn từ cái trục đường Trường Chinh á mà để anh chị à, đi về bên à, hướng này là ra Trường Chinh này anh chị thấy không Trường Chinh thì cái tương lai là rất là phát triển rất là lớn luôn nếu mà sau khi mà Củ Chi lên thành phố và Hóc Môn lên quận thì à, cái đây là trục chính để kết nối lên cái khu vực bên đó quốc lộ 22 về bên hướng Bắc Sài Gòn thì cái khu vực này là phát triển rất là lớn tiềm năng rất là lớn giá trị cho tiềm năng cái khu mà tuyến metro 2 Bến Thành Tham Lương thì à, đang được à, giải phóng mặt bằng và khởi công anh chị thì giá rất là tốt luôn chỉ 6 tỷ 7 thôi mà anh chị tìm đâu ra được căn nhà như thế này căn này mà nếu mà tính về nội thất này kia anh chị xây hết thì độ phải 2 tỷ rưỡi 3 tỷ rồi thành ra là căn này giá rất là tốt Hảo à, chia sẻ rất là thật lòng với anh chị nên anh chị nào mà có nhu cầu mình mua hôm giờ đi xem nhà bên Tân Phú Tân Bình ấy mà nó quá với tài chính nó không có nhà nhu cầu phù hợp thì hãy về đây với Hảo ngay một cái à, vị trí ngay cầu Tham Lương ấy chạy xuống tí thôi là bên quận 12 giá rất là rẻ rất là tốt luôn gặp trực tiếp chị chủ thương thảo thương lượng luôn giá cả thì còn bớt thêm cho anh chị một thêm một chút đỉnh nên là căn này mà anh chị bỏ qua thì rất là đáng tiếc giá rẻ anh chị coi này hệ thống tường xây rất là kiên cố hai lớp ấy rất là cứng cửa gỗ thì gỗ cam xe hết rất là hiện đại rất là đẹp luôn căn này bây giờ là không có một cái điểm nào mà để chê nữa anh chị hảo là hảo khen suốt cái video luôn ấy <laughs> nên là anh chị nào mà mê căn này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của hảo chứ còn tầm khoảng độ mà hai tuần hơn thôi thì cô chủ sẽ bán mất thôi bởi vì rất có rất là nhiều người đang trả giá với cô chủ mà chưa được giá nên cô chủ không có bán thì cô chủ giảm chào từ 7 tỷ 2 còn lại giá chỉ 6 tỷ 7 thôi thì giá rất là rẻ rồi mà không thể là là giảm hơn được nữa đó nên là cái đây là vị trí trước đường nhà mình anh chị chạy một trục thẳng thôi hiểm sẽ hơi một trục thẳng nha hiểm thì à, trước nhà mình tầm độ là 5 6 mét gì đấy một trục thẳng thì ra ngoài bên kia hướng kia là trường chinh rồi đó, công năng rất là công năng rất là tiện ích về trung tâm rất là gần anh chị ở Tân Phú Tân Bình tính ra khu vực này ở rất là tiện ích chứ đâu ít đâu đó, Hảo chạy ngược chiều một tí cho anh chị coi khu vực bên này nó thẳng bên đây là một trục chính luôn anh chị đi về bên uh, trường chinh luôn ấy anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi ngay đến số điện thoại của Hảo Điều Phát dưới video nha anh chị anh chị nhớ like subscribe nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh nhà đất Hảo Điều Phát để cập nhật những thông tin căn nhà đất giá rẻ nhất khu vực Hảo xin à, cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video nhà đất giá rẻ tiếp theo